Kính thưa quý vị, một căn bệnh quái ác có thể đến từ một vết nhiễm trùng. Các hoạt động thường ngày như là sử dụng điện thoại trước khi ngủ, bẻ khớp ngón tay hay là cắn móng tay tưởng chừng như là vô hại. Nhưng mà trên thực tế nó gây ảnh hưởng không tốt đối với sức khỏe và chất lượng đời sống của nhiều người. Không phải tự nhiên mà Nhật Bản là đất nước có tuổi thọ trung bình cao nhất thế giới. Theo họ thì thói quen xấu là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến những cái bệnh lý nghiêm trọng. Vì vậy mà hôm nay kênh Trung Y TV sẽ chia sẻ về 5 thói quen tưởng chừng như là vô hại nhưng mà lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của quý vị. Thứ nhất là về vấn đề không ngủ đủ giấc. Giấc ngủ đóng vai trò vô cùng quan trọng với sức khỏe và tinh thần. Nếu quý vị không ngủ đủ giấc, ngủ không sâu giấc sẽ kéo theo nhiều cái biến chứng như là người mệt mỏi, tinh thần không tốt, thường xuyên tăng hoặc là tụt huyết áp, dễ dẫn đến trầm cảm hơn, nghiêm trọng hơn đó là dẫn đến bệnh tim, suy giảm trí nhớ. Vì vậy mà để có một tinh thần thoải mái và làm việc hiệu quả, hãy tập cái thói quen là ngủ trước 11 giờ đêm và ngủ 7 đến 8 tiếng trên một đêm. Thói quen thứ hai là thói quen bỏ bữa sáng. Có nhiều người quan niệm rằng bữa sáng chỉ cần nhanh gọn với một tách cà phê sữa và thậm chí là có nhiều bỏ luôn cả bữa sáng vì nghĩ nó không cần thiết. Nhưng thực tế cho thấy việc bỏ bữa sáng không những khiến cho dạ dày làm việc không hiệu quả mà nó làm cho hệ thống thần kinh cũng hoạt động chậm dần nhằm tiết kiệm năng lượng và trữ calo. Điều này á, nó làm ảnh hưởng đến quá trình trao đổi chất của cơ thể và làm giảm khả năng tập trung khi làm việc. Cái thói quen bỏ bữa sáng nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến với sức khỏe. Cái thói quen thứ ba là thói quen cắn móng tay. Cắn móng tay là một thói quen rất là bất vệ sinh và điều này có thể làm hỏng răng cũng như là những cái vùng da quanh móng tay á, à, dễ gây nhiễm trùng da. Bạn có biết là móng tay là nơi tập trung của cái lượng lớn vi khuẩn cư trú nếu mà bạn thường xuyên đưa tay vào miệng sẽ giúp cho các vi trùng đi vào cơ thể nhanh hơn. Hãy giữ vệ sinh móng tay à, và bàn tay sạch sẽ khi mà đi vệ sinh hoặc là trước khi ăn cũng như là thường xuyên cắt tỉa móng tay gọn gàng. Cái trường hợp mà bạn cắn móng tay thì thói quen hoặc là do căng thẳng thì hãy kiểm soát chúng bằng những cái bài tập có thể là bác sĩ sẽ hướng dẫn cho bạn. Rồi, cái thói quen thứ tư là thói quen bẻ đốt ngón tay đây cũng được xem là một trong những cái thói quen xấu ảnh hưởng đến sức khỏe. Bên cạnh đó, việc bẻ đốt ngón tay còn khiến cho bạn bè đồng nghiệp của các bạn cảm thấy phiền toái khi mà có cái thói quen bẻ đốt ngón tay. Âm thanh của chúng sẽ phát ra do sự chuyển động của các bong bóng nhỏ ở trong hoạt dịch. Nếu tình trạng này kéo dài, khả năng các đầu khớp ngón tay bị viêm sưng rất lớn. Đây là điều kiện làm gia tăng các bệnh viêm khớp ở trẻ, đặc biệt là những người thường xuyên lao động bằng tay chân và thói quen cuối cùng đó là thói quen à, của những người hiện đại bây giờ là thói quen sử dụng điện thoại trước khi ngủ không chỉ là sóng internet ánh sáng xanh được phát ra từ điện thoại thông minh hoặc là các thiết bị điện tử cũng có thể là tác nhân làm rối loạn giấc ngủ các nhà nghiên cứu đã chứng minh rằng bất cứ loại ánh sáng ban đêm nào cũng có nguy cơ gây ra các bệnh ung thư đặc biệt là ung thư vú ung thư tuyến tiền liệt và các bệnh lý tim mạch như là tiểu đường béo phì nếu như mà bạn muốn cải thiện giấc ngủ hãy tắt điện thoại và dành khoảng 30 phút trước khi đi ngủ để đọc sách. Quan trọng là, là luôn giữ cho phòng ngủ yên tĩnh, không để sáng đèn để có một cái giấc ngủ sâu hơn quý vị nha. Nếu quý vị thấy hay thì hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh để không bỏ những video